Con nick của bạn Hoàng Trung Nguyên hỏi rằng, Kính Bạch Thầy, con muốn hỏi Thầy rằng, đối với Phật giáo ta, chết không phải là hết, ta còn tái sinh chuyển kiếp nữa. Vậy trong kiếp luân hồi ấy, đâu là nơi bắt đầu? Liệu rằng có kết thúc hay không? Theo con nghĩ, nếu ta làm quá nhiều điều ác nghiệp, chả không thể nào hết được, thì đó là kết thúc phải không ạ? À? Con rất mong đợi câu trả lời của quý Thầy ạ. À. Bạn Hoàng Trung Nguyên hỏi rằng, quan niệm Phật giáo chúng ta cho rằng chết không phải là hết, còn tái sinh chuyển kiếp nữa. Vậy trong kiếp luân hồi ấy, đâu là chỗ bắt đầu? Bạn muốn hỏi chỗ nào là chỗ bắt đầu? Và liệu rằng nó có kết thúc không? Có lúc nào chấm dứt cái luân hồi ấy không? Cái chuyển kiếp không? Và theo bạn ấy, bạn nghĩ rằng nếu ta làm quá nhiều điều ác nghiệp, chả không thể nào hết được thì đó là kết thúc phải không ạ? À? đã trả không hết mà lại làm sao là kết thúc nghe không thì kính thưa đại chúng cái vòng luân hồi gọi là vòng ấy, chứ nó chẳng phải là cái vòng như vòng tròn của mình đâu vòng đây tức là đi đi lại lại luẩn quẩn gọi là vòng và lục đạo của chúng ta đó khi sinh làm người ở kiếp người sống như thế nào đó hoặc thiện hoặc ác chết rồi thì hoặc là đọa hoặc làm súc sinh hoặc làm ngã quỷ hoặc xuống địa ngục hết nghiệp ở địa ngục tái sinh đi lên và có trường hợp thì lên thẳng làm người có khi tái sinh lại làm ngã quỷ hết kiếp ngã quỷ lại lộn lên làm làm súc sinh hết kiếp súc sinh lại tái sinh lên làm người lên người lại gặp Phật pháp mà tu tập thì được lên làm Atula thần hoặc lên làm trời lên trời ăn chơi nhảy múa một thời gian lại tụt xuống và cứ thế gọi là, là đi luân hồi lên lên xuống xuống người ta ví giống như bánh xe luân hồi mà cái luân hồi này thì quả thật nó không có bắt đầu nó không có cái khởi thủy luân hồi từ vô thủy cái chữ vô thủy là không có đầu nhé bạn hoàng trung nguyên nhé chúng ta đã luân hồi từ vô thủy tức là không ai cho đến phật tìm được cái điểm ban đầu chúng ta đi luân hồi từ bao giờ phật cũng không biết được phật không biết là cái chúng sinh này nó đi luân hồi từ bao giờ chỉ biết là cái kiếp ấy ông ông đã có mặt trong luân hồi rồi thôi hỏi phật bao nhiêu kiếp trước phật cũng biết trăm ngàn vạn ức tỷ kiếp trước phật cũng biết hỏi đến bao bao nhiêu kiếp trước phật vẫn biết nhưng mà phật cũng không biết được nữa. mình có mặt trong luân hồi từ bắt đầu là kiếp nào cũng có biết rồi đấy khó thế nhưng vòng luân hồi thì có chấm dứt kết thúc khi nào chúng ta đắc quả giải thoát à, giác ngộ là chấm dứt vòng luân hồi nghe không à, chấm dứt vòng luân hồi cũng giống như cái vòng tròn thì nó không có điểm bắt đầu nghe không không có điểm bắt đầu nhưng mà ta muốn cắt nó thì ta cắt được cắt nó là ta sẽ cắt đứt được nó nghe không? nhưng bảo đi nó còn đẻ liền như thế này mà hỏi nó điểm bắt đầu đâu thì không tìm được đó, cho nên mấy con kiến mà nó bò trên miệng chén nó cứ mãi miết nó bò nó nghĩ là nó sẽ đi đến đến đích nhưng mà bò mãi không không đến đích mặc dù cái miệng chén nó có nó có to đâu và cho nên kiến bò miệng chén biết bò đi đâu không bò đi đâu nó cứ loanh quanh bò mỏi mệt dã cẳng ra cũng không hết đường nghe không cho nên có con đường nào đi mãi không hết là con đường tròn là đi mãi không hết Đó. thế thì ở đây riêng với luân hồi thì khởi đầu không có nhưng kết thúc là có chúng ta đang tu học phật pháp đây để tính đến cái chuyện kết thúc cái vòng luân hồi này đấy đến cái điểm cắt đứt nó nha yeah.